bạn tham khảo miễn phí nhé thì um, ngày hôm nay cũng rất là vui mình đã uh, à, trèo lái đã đưa các thành viên ở nhóm tương đương của mình về bờ cực kỳ là, là an toàn với cái đề 79 mà trong dàn đề 10 số các bạn nhé đó ngày hôm nay mình có bắt cho các thành viên ở nhóm tương đương của mình một cái dàn đề 10 số trong đó có 79 thì ngày hôm nay 79 nó cũng đã nổ rất là tưng bừng và rực rỡ rồi đó đã đưa các thành viên ở nhóm tương đương của mình lên lên đỉnh núi rất là cao với cái cầu ăn thông các bạn nhé đó thì zalo của mình uh, nó ờ, Zalo uh, của mình nó cũng đang vào cái cầu kèo đỏ rồi đó cho nên là ai mà đang bị loạn cầu bí số đang xa bò thì các bạn có thể liên hệ với cả Zalo của mình với cái số là 0963236194 các bạn nhé đó à, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu luôn cho các bạn vào cái cái ngày mai nhé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 có hai nháy 31 và hai nháy 65 và hai nháy 67 và hai nháy 79 đặc biệt thì ra 79 rồi và cái chạm 7 thì ngày hôm nay cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ngày hôm qua ở trên video đây mình sẽ mở lại video cho các bạn xem nhé đó dù ảm đạm hay dù rực rỡ thì mình cũng sẽ đều mở lại cho các bạn xem thì ngày hôm nay cũng rất là vui và khi mà mình lại được uh, tiếp tục chúc mừng các bạn là ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng với cái cầu lô à, với cái cầu đề ăn thông và ngày hôm nay chúng ta đã ăn đề chạm 7 các bạn nhé đó rất là ok hơi đáng tiếc một chút khi kiểu ngày hôm nay thì mình chưa chưa nối được cái cầu bạch thủ vip cho các bạn chưa tiếp nối được cái cầu ăn thông bạch thủ lỗ vip vip cho các bạn nhưng mà chúng ta ăn được đề chạm 7 thì cũng khá là tương bừng rồi đó hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ lại ăn thông được cái cầu đề nhá cầu đề chạm và hy vọng là sẽ nối lại được cái cầu bạch thủ lỗ vip để cho các bạn có thể về bờ một cách rực rỡ hơn nữa đó còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai để các bạn tham khảo miễn phí này ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 5 và chạm 6 độc thủ đề 5665 và bài thủ bíp là 5775 cái à, dàn đề rút gọn mình sẽ có 151 252 353 575 585 060 363 676 686 và 696 đó thì trên đây mình đã cố gắng là soi cho bạn cái cầu kéo rất là đẹp rồi các bạn mà trùng máu với mình thích con số thì các bạn chơi nhé còn nếu không thì các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 cái số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình